dẫn anh về núi nghe gắn đò cho ai mà ngực phòng chẳng vô gắn đò gì đất hoài một tình yêu cát đỏ, dân mang thiết thủy chung và gắn bó đón mùa thu xưa rợp bóng cờ bay phan thiết biển hoa càng ngắm càng say người đến không đành về và người đi mãi tôi mãi đắm hoài một tình yêu cát đỏ vẫn phan thiết thủy chung và gắn bó đón mùa thu xưa rợp bóng cờ bay phan thiết hiền hòa càng ngắm càng say người đơn không đành về và người đi mãi